嗯。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 在意。 nam mô a di đà phật fun.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 di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật di đà phật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 I'm phật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 a di đà phật nam mô a di đà phật saudade.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 大风。